giờ bắt đầu quay nè ủa nãy giờ mà không nhấn ok à không <laughs> tối quá à ôi này ơi này à ôi đi ơi à đứng gần này đứng đi ôi à ui ui ui ui ui ui ui ui ui thấy vài nghìn vài ba nghìn thôi nhưng ngồi đó lấy cuốn cuốn tháo tháo bộ phận nghiến tháo mình ra để thôi thấy thì cuốn an toàn như thế rồi thời gian lăn ống tại cuốn ơi này này này <laughs> <laughs>